Thành công của vaccine Trung Quốc đang lụi tàn ở châu Á. Trên khắp châu Á, vaccine Trung Quốc đã đóng một vai trò cốt yếu trong việc chủng ngừa cho người dân chống lại COVID-19 với hàng triệu người được tiêm Sinovac hoặc Sinopharm. Nhưng trong những tuần gần đây, mối quan ngại về hiệu quả của chúng ngày càng tăng. Giờ đây, một số quốc gia châu Á vốn đưa vaccine Trung Quốc thành mũi nhọn quan trọng trong các chương trình tiêm chủng đã thông báo rằng họ sẽ sử dụng các loại vaccine khác. Động thái này đã dấy lên nhiều câu hỏi không chỉ về việc liệu có tin dùng vaccine Trung Quốc được hay không, mà còn về nỗ lực của Trung Quốc trong nền ngoại giao vaccine ở châu Á. Chuyện gì đang diễn ra ở Thái Lan và Indonesia? Tuần trước, Thái Lan thông báo họ đang thay đổi chính sách vaccine. Thay vì tiêm hai mũi Sinovac, người dân hiện sẽ được tiêm kết hợp Sinovac và AstraZeneca. Nhân viên y tế đã được chủng ngừa đầy đủ với Sinovac cũng sẽ được tiêm thêm một mũi vaccine khác như mũi tiêm nhắc lại. Indonesia đã công bố một động thái tương tự vào tuần trước nói rằng họ sẽ tiêm tăng cường Moderna cho các nhân viên y tế đã được chủng ngừa bằng Sinovac. Các quyết định đưa ra sau khi có ghi nhận rằng hàng trăm nhân viên y tế được chủng ngừa đầy đủ vẫn mắc COVID với hai người ở Thái Lan và 30 người ở Indonesia tử vong. Cả hai nước này đều chậm triển khai chương trình tiêm chủng và đang phải chống chọi với những đợt bùng phát dịch mới. Thái Lan ghi nhận số ca nhiễm COVID và tử vong cao kỷ lục hôm Chủ nhật, trong khi Indonesia tâm chấn mới của COVID ở châu Á thì bệnh viện quá tải và bị thiếu oxy. Hai nước nói họ chuyển hướng để tăng cường khả năng bảo vệ. Các quan chức Thái Lan trích dẫn các nghiên cứu địa phương cho thấy việc tiêm kết hợp hai loại vaccine có thể tăng cường miễn dịch. Bộ trưởng du lịch Indonesia Sandiaga Uno gần đây cũng nói với BBC rằng vaccine Sinovac khá hiệu quả. Nhưng bằng chuyển đổi loại vaccine Chính phủ Thái Lan và Indonesia về cơ bản nói rằng họ lo ngại về sự thất bại của vaccine. Dale Fisher, người đứng đầu mạng lưới cảnh báo và ứng phó dịch bệnh toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng không có đầy đủ thông tin về các ca nhiễm và tử vong của các nhân viên y tế, đồng thời kêu gọi các nhà chức trách tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Sinovac vẫn chưa đưa ra bình luận nào, từ đó, Malaysia thông báo họ sẽ chuyển sang sử dụng Pfizer sau khi họ dùng hết nguồn cung Sinovac. Nhưng các quốc gia khác như Philippines và Campuchia vẫn đang tiếp tục sử dụng vaccine Trung Quốc. Vaccine Trung Quốc có hiệu quả không? Trong các thử nghiệm lâm sàng trên toàn thế giới, vaccine virus bất hoại của Sinovac và Sinopharm đã được chứng minh là có hiệu quả từ 50 đến 79% trong việc ngăn ngừa mắc COVID mà có triệu chứng nhưng chúng vẫn có hiệu quả cao trong việc ngăn chặn các ca nhập viện hoặc tử vong do COVID. Các nghiên cứu cho thấy mũi tiêm Sinovac có hiệu quả 100% ở Brazil và hiệu quả 96 đến 98% ở các nhân viên y tế Indonesia. Giáo sư dịch tễ học Benjamin Kobling thuộc Đại học Hồng Kông nói thực tế việc vẫn có số lượng lớn người vẫn nhiễm bệnh dù đã tiêm vaccine hai mũi vaccine có thể là do một số nhân tố. Một là vaccine Trung Quốc giống như nhiều loại vaccine khác có thể giảm hiệu quả theo thời gian. Một nghiên cứu của Thái Lan được công bố trong tuần này cho thấy kháng thể ở những người được tiêm chủng đầy đủ hai mũi Sinovac giảm còn một nửa sau mỗi 40 ngày. Một điều nữa là các thử nghiệm lâm sàng có bộ dữ liệu nhỏ hơn so với số ca nhiễm trong thực tế, đặc biệt là ở Indonesia nơi đang có số ca nhiễm hàng ngày tăng vọt lên đến hàng chục nghìn. Nó cũng có thể là do biến thể Delta dễ lây nhiễm hơn đã được phát hiện ở 60% ca nhiễm gần đây ở Indonesia và 26% trường hợp ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Chưa có dữ liệu công khai nào về hiệu quả của vaccine Trung Quốc đối với bất kỳ biến thể nào của COVID, nhưng các nghiên cứu sơ bộ đã gợi ý rằng vaccine virus bất hoạt – như của Sinopharm và của Sinovac chỉ bảo vệ chống lại biến thể Delta ít hơn 20% so với virus khơi nguyễn, theo giáo sư Kovlin. Ông nói không có loại vaccine nào có hiệu quả hoàn toàn trong việc ngăn ngừa nhiễm COVID. Dù vaccine Trung Quốc không hiệu quả 100%, chúng vẫn đang cứu sống nhiều mạng người. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng những ca lây nhiễm đột phá không có nghĩa vaccine là vô dụng vì tiêm chủng giúp ngăn những ca nhiễm COVID nặng. Cũng chưa có báo cáo nào về các ca nhiễm bệnh dù đã được tiêm chủng ở Trung Quốc, nơi hơn 630 triệu người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine Trung Quốc. Không rõ có bao nhiêu người trong số đó được tiêm đủ hai mũi. Tuy nhiên, virus này được cho là đã được kiểm soát ở Trung Quốc, nơi đang ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm hàng ngày thấp và đã nhanh chóng dập tắt các đợt bùng dịch ở địa phương. Điều này ảnh hưởng ra sao đến ngoại giao vaccine của Trung Quốc? Là nơi nhận nhiều mũi tiêm chủng của Trung Quốc nhất, châu Á là khu vực nòng cốt trong chiến lược ngoại giao vaccine của Trung Quốc. Hơn 30 quốc gia ở châu Á đã mua hoặc được quyên tặng vaccine. Indonesia là một trong những nước mua vaccine Sinovac lớn nhất thế giới, với số lượng đặt mua 125 triệu liều. Vaccine Trung Quốc gửi sang Việt Nam, sứ quán Trung Quốc không hài lòng. Chuyên gia Trung Quốc Ian Chong thuộc Đại học Quốc gia Singapore cho biết sự háo hức bán hoặc quyên tặng vaccine của Trung Quốc là một nỗ lực để thay đổi câu chuyện rằng thực tế các ca nhiễm COVID đầu tiên được phát hiện từ Vũ Hán – và để chứng tỏ rằng đây là một cường quốc khoa học. Với việc các quốc gia giàu có độc quyền nhiều đơn đặt hàng các loại vaccine khác từ sớm, nhiều quốc gia ở châu Âu, đặc biệt là những quốc gia nghèo hơn, đã đón nhận các mũi tiêm Trung Quốc. Tiến sĩ John cho biết, suy nghĩ tiêu chuẩn là có sự bảo vệ tốt hơn là không có biện pháp bảo vệ nào, dù vào thời điểm đó dữ liệu về tính hiệu quả không cao. Ví dụ, Thái Lan ban đầu đã tin tưởng vào một công ty địa phương thuộc sở hữu của nhà vua để sản xuất số lượng lớn vaccine nội địa. Nhưng khung thời gian phân phối chậm trễ đã buộc chính phủ phải tìm kiếm các nguồn khác sau khi dịch COVID mới lại bùng phát trong năm nay. Bên cạnh vaccine AstraZeneca được sản xuất trong nước, hiện tại họ chủ yếu dựa vào Sinovac, vì công ty Trung Quốc là một trong những công ty đầu tiên cung cấp. Tiến sĩ John cho biết, quyết định chuyển đổi sang các loại vaccine khác của Thái Lan và Indonesia có thể chọc thủng hình ảnh thành công, làm vỡ bong bóng về hiệu quả của vaccine Trung Quốc và dấy lên câu hỏi về năng lực công nghệ của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận nào nhưng trước đây vẫn khẳng định rằng vaccine của họ có hiệu quả. Công chúng phản ứng thế nào? Cả chính phủ Thái Lan lẫn Indonesia đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích về việc chậm triển khai tiêm chủng và tình trạng Covid ngày càng trở nên tồi tệ. Ở Thái Lan, sự phẫn nộ càng tăng thêm khi một tài liệu bị rò rỉ của Bộ Y tế trích dẫn lời một quan chức phản đối việc cho nhân viên y tế tiêm thêm mũi Pfizer vì đây sẽ là sự thừa nhận rằng Sinovac không mang lại sự bảo vệ. Tiến sĩ Am Chunniran, giám đốc trung tâm nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Chula Chulalongkorn nói, có rất nhiều sự giận dữ trong công chúng Thái Lan. Họ nói, tại sao bạn không quan tâm đến nhân viên y tế? Điều này không nên được xem là một nhân tố. Nhiều người quan ngại sâu sắc về cách thức truyền thông của chính phủ và sự phụ thuộc vào Sinovac. Hiện ngày càng có nhiều người từ chối tiêm Sinovac, họ tin rằng nó không hiệu quả. Có một sự mất lòng tin lớn vào chính phủ Thái Lan và vấn đề vaccine đã trở nên bị chính trị hóa nặng nề có những mối lo sợ rằng các ghi nhận mới về các ca nhiễm bệnh dù đã được tiêm vaccine sẽ thúc đẩy thêm sự hoài nghi về vaccine nói chung. Ở Indonesia, những người theo đạo và có ảnh hưởng trên mạng xã hội lẫn người theo thuyết âm mưu đã và đang truyền bá các thông điệp chống vaccine đi kèm với tâm lý bài trung. Các chuyên gia đang thúc giục việc kiểm soát chặt chẽ hơn, việc lây nhiễm và nỗ lực hơn nữa trong việc dập tắt các thông tin sai lệch trên mạng. Giáo sư Colin nói, thật là một điều tốt khi chúng ta đang sử dụng vaccine của Trung Quốc, nhưng chúng ta không thể trông chờ quá nhiều vào chúng. Chúng ta phải nhận ra rằng sẽ có những ca nhiễm bệnh dù đã được tiêm vaccine và sẵn sàng ứng phó với chúng, vì chúng có thể làm tổn hại đến niềm tin vào vaccine. Singapore quan tâm các ca nhiễm COVID-19 ở quán karaoke liên quan người Việt. Singapore vào hôm thứ Sáu 16 tháng 7 cho hay có thêm 53 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 32 trường hợp thuộc nhóm các phòng hát karaoke. Hiện có tổng cộng 120 trường hợp được cho là liên quan các quán karaoke tại hòn đảo này. Tổng cộng 54 trường hợp hiện đã được truy tìm từ ít nhất 3 quán karaoke, cả ba đã tạm thời bị đóng cửa. Trường hợp đầu tiên được báo cáo trong cụm karaoke có liên quan đến một người có giấy tờ thăm ngắn hạn Singapore từ Việt Nam. Nhà chức trách phát hiện cô này thường lui tới nhiều quán karaoke. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và Bộ Nhân lực cho biết ca nhiễm đầu tiên được báo cáo trong cụm karaoke là một người Việt Nam có thể du lịch ngắn hạn vào Singapore vào tháng 2 qua đường quan hệ gia đình. Theo kiểm tra của ICA, công dân Việt Nam này nhập cảnh vào Singapore vào tháng 2 năm 2021 qua con đường quan hệ gia đình, được bảo trợ bởi một công dân Singapore là bạn trai của cô ấy. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ICA và Bộ Nhân lực MOM cho biết trong một tuyên bố chung. Bộ Y tế Singapore MOH cho biết họ cũng đang điều tra một nhóm nữ tiếp viên Việt Nam thường xuyên lui tới các phòng hát như vậy. Giới chức đã kêu gọi bất cứ ai tiếp xúc với các nữ tiếp viên hoặc những người đã đến các phòng hát karaoke bị ảnh hưởng. Supreme, Key TV, Empress, Key TV và Club Dogs. Hãy đến để được kiểm tra miễn phí, họ đã đảm bảo sẽ được ẩn danh. Dịch vụ tiếp viên trong quán karaoke và quán bar đã bị cấm hơn một năm. Chúng tôi biết về những trường hợp như vậy xảy ra ở Hàn Quốc, ở Hồng Kông. Cuộc sống về đêm, mọi người đến rất gần nhau, một số có nữ tiếp viên và dẫn đến các cụm lớn. Vì vậy, chúng tôi chưa bao giờ cho phép các hoạt động như vậy trong hơn một năm qua, Bộ trưởng Y tế ông ông Ji Kung nói. Vì vậy, điều này xảy ra bây giờ đã gây rắc rối đáng thất vọng. Các cơ sở giải trí về đêm của Singapore, bao gồm cả hộp đêm và cửa hàng karaoke, đã đóng cửa kể từ tháng 3 năm 2020 như một phần của các biện pháp nghiêm ngặt. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đã được phép chuyển hướng sang các cửa hàng thực phẩm và đồ uống. Đây không phải là lần đầu tiên các cơ sở giải trí về đêm có liên quan đến sự bùng phát của COVID-19.